cô sẽ hướng dẫn cho các em đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông à, theo hình thức trực tuyến thì khi mấy em nhận được à, mã đăng nhập từ giáo viên chủ nhiệm thì mấy em sẽ dùng cái mã đăng nhập đó để mình đăng nhập mình à, đăng ký dự thi à, bây giờ mình vào Google, rồi khi mấy em vào Google thì màn hình giao diện thế này thì trên thanh tìm kiếm bên trên à, mấy em sẽ gõ chữ là thí sinh Đây, thí sinh chấm thi trung học phổ thông viết tắt quốc gia chấm edu vn à, thì mấy em gõ dòng chữ này thì sau đó mấy em enter đây như thế này rồi mấy em enter rồi mình sẽ có giao diện thế này mình số chứng minh nhân dân mình sẽ đăng nhập vào đây bây giờ cô sẽ dùng chứng minh nhân dân của một bạn để cô đăng nhập cho mấy em xem à, ví dụ bây giờ cô lấy của lớp 12A7 à, bạn Đặng hoàng Quy nha à, cô sẽ lấy chứng minh nhân dân rồi cô nhập vào ô này rồi mã đăng nhập là mã mà trong danh sách giáo viên gửi cho các em rồi đối với mã đăng nhập của bạn hoàng Quy thì như thế này à, cô sẽ lấy cái mã đăng nhập này rồi cô nhập vào đây rồi sau đó mã xác nhận mấy em sẽ nhập cái hàng mã xác nhận này vào bên dưới gì viết hòa số 4 quỳ viết thượng rồi anh em bấm vào đăng nhập mà mật khẩu phải gồm 8 ký tự trở lên bao gồm chữ hoa chữ thường chữ hoa chữ thường ký tự số và ký tự đặc biệt không phải mật khẩu phổ biến Cô đã đổi mã thành công Rồi Chúng ta có thể sale hoặc không sale Bây giờ cô không sale nha Rồi bây giờ à, Chúng ta sẽ à, nhập thông tin của mình vào cái phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp này à, thông tin tên của em đã có sẵn giới tính đã có sẵn à, nếu mà chúng ta là nữ thì chúng ta đổi lại nha chúng ta phải tự nhập và tự sót lại thông tin của mình nha rồi ngày tháng năm sinh rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại và nơi sinh rồi, lưu ý mấy em là chỗ nào có dấu sao này nè là mình phải nhập đầy đủ ha bây giờ cô nhập thử nha cô chưa biết thông tin này như thế nào cho nên cô nhập thử rồi, nơi sinh của bạn cô cho là trà vinh rồi số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì số này cô đã ép lên rồi cho nên số này chúng ta không sửa được rồi bây giờ mã tỉnh mã tỉnh của mình là 58 mã xã mã phường mã quận mã quyện mã xã thì mã này đến à, cô sẽ cung cấp nhưng mà hiện tại bây giờ là tài liệu chưa có đào chưa có tải về được cho nên là chưa có gửi được ừ, ví dụ bây giờ mình nhập thử 01 là thành phố Trà Vinh 05 là ở phường 7 cô ví dụ vậy rồi à, nơi thường trú 18 à, thì mình sẽ bấm vào đây trên 18 tháng ở khu vực 1 mình sẽ chọn vào đây rồi lớp 10 trường của mình á, là 017 trường thành phố Trà Vinh là 017 mình nhập 017 thì sẽ hiện ra rồi lớp 12 mình nhập lớp 12 mình đang học à, cô ví dụ 12 bạn này là 12 7 rồi điện thoại và địa chỉ mail đã có sẵn lý do là cô đã ép lên rồi ta chỉ có việc là tìm xem lại coi câu nhập có chính xác chưa thôi nếu chưa thì chúng ta sửa được ha rồi bây giờ địa chỉ liên hệ à, mình có thể bấm vào đây ha để nó lấy thông tin ở à, mã xã phường trên kia xuống rồi mình có thể bổ sung thêm bên trên này, bây giờ cô không bổ sung cô để nguyên về nếu chúng ta có địa chỉ nhà mà rõ ràng thì chúng ta bổ sung vô nha rồi thí sinh dùng kết quả để xét đại học cao đẳng ở mục này á, khi mà mấy em muốn lấy điểm thi này để xét đại học thì mấy em phải tích vào đây để khi mà mình có kết quả tốt nghiệp xong thì mình mới nhập cái phần xét đại học được còn nếu mình không tích vào cái ô mục số 9 này á, là sau khi mình thi xong là mình chỉ để xét tốt nghiệp thôi chứ mình không có được xét đại học không dùng điểm này để xét đại học cho nên là mấy em lưu ý mình cứ tích vào đây rồi mới mốt mình có điểm xong á mình muốn xét thì mình nhập còn mình không xét á, thì có thể là mình bỏ qua mình không nhập cũng được cho nên mình phải tích vào đây ha rồi mình đang học giáo dục trung học phổ thông thì nó đây chỗ này đã mặc định tích sẵn mình không cần phải lựa chọn nữa à, mục số 11 dành cho thí sinh tự do cho nên mình không không cần quan tâm mục số 12 chỗ diện thi tại cụm chỗ này có sẵn mình sẽ không cần phải sửa nữa 13 mình cũng nên có sẵn rồi rồi bây giờ môn đăng ký dự thi à, mình đăng ký dự thi đúng cái môn của mình ví dụ bạn này học ở lớp xã hội thì chọn là toán văn và khoa học xã hội ngoại ngữ thì mình sẽ bấm vào cái chỗ tiếng Anh thì bấm vào N1 mình sẽ sổ xuống thì ở đây sẽ mặc định chọn là tiếng Anh là N1 này rồi khi mình tích chọn khoa học xã hội thì bên dưới này nó sẽ mặc định nó sẽ tích cho mình sự địa vị công dân rồi, dạ, cô giả sử nếu bạn lớp 12T1 và 12A1 thì chọn vào khoa học tự nhiên thì mình sẽ tích vào ô bên đây thì ba ô bên dưới tương ứng sẽ được tích theo đăng ký miễn thi ngoại ngữ thì chúng ta à, nằm trong điều kiện được miễn thi ngoại ngữ thì, thì mới chọn còn nếu không thì chúng ta bỏ trống điều kiện miễn thi ngoại ngữ thì cô sẽ hướng dẫn sau ha chỉ có những bạn có bằng IELTS hoặc TOEFL thì chúng ta mới được miễn cho nên tạm thời một số 15 chúng ta cứ bỏ trống à, bạn nào có những cái bằng tiếng Anh đó thì có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm à, đến khi cô triển khai đầy đủ thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho mấy em ha một số 16 đăng ký bảo lưu một này mình bỏ trống nha rồi mình sẽ phải chuẩn bị à, file minh chứng hộ khẩu thường trú ở vùng ưu tiên bây giờ hộ khẩu thường trú của mấy em ở khu vực 1 thì mấy em sẽ chụp hình cái hộ khẩu thường trú của mình à, để minh chứng là mấy em ở à, dùng ưu tiên là khu vực 1, khu vực 2, à, khu vực 2 à, nông thôn à, thì mấy em có tích chọn ở khu vực bên trên trên 18 tháng ở cái mục số à, số 5 nè đó. mình có nhập mã xã chỗ nào có nhập mã xã chỗ này thì mình phải minh chứng bằng à, hộ khẩu rồi file minh chứng đối tượng ưu tiên à, đối tượng ưu tiên là đối với những trường hợp là à, đối tượng 01 06 04 01 là à, các bạn em là người dân tộc Khmer có hộ khẩu thường trú tên trên 18 tháng tại khu vực 1 thì mình sẽ minh chứng thêm giấy bản sao giấy khai xanh mình chụp hình giấy khai xanh của mình mình đưa lên rồi cái đây là minh chứng hộ này hộ khẩu thì đã có hộ khẩu rồi thì bên dưới mình chỉ cần khai xanh nữa là được rồi minh chứng về chứng chỉ ngoại ngữ à, có thì mình chọn còn không có thì thôi rồi sau đó mình sẽ nhập cái mã xác nhận này 0 5 8 4 x đó. rồi bên trên mấy em còn thấy còn một chỗ mà mình chưa nhập đó là cái file hình à, đây là cái file hình thì file hình này để cô liên hệ với trường cô xin file hình rồi cô sẽ gửi cho giáo viên à, giáo viên sẽ cung cấp cho mấy em để mấy em đưa hình của mình lên rồi sau khi xong hết các thứ thì các em sẽ bấm lưu phiếu đăng ký rồi như vậy thì trước khi mình nhập thì hãy xem video của cô xong rồi mình hãy chuẩn bị minh chứng trước trong điện thoại của mình hoặc trên máy tính tùy theo mấy em sử dụng điện thoại hay máy tính à, mình sẽ chụp sẵn hộ khẩu chụp sẵn khai xanh đó. rồi lưu hình về sẵn rồi chúng ta hãy nhập nhập liệu xong rồi giống như cô hướng dẫn nãy giờ xong thì mình chỉ cần bấm lưu phiếu đăng ký bây giờ cô tạm thời cô lưu đây này chưa có ảnh cho nên là chưa cho phép lưu đó. bây giờ cô sẽ à, đưa thử rồi giờ cô mượn đỡ một ảnh nha rồi giờ cô ảnh lên xong rồi giờ cô lưu phiếu đăng ký à hỏi bạn có muốn lưu phiếu đăng ký xong mình bấm đồng ý rồi khi mà em đăng lưu xong thì nó sẽ báo mình là đã lưu thành công rồi như thế là mấy em đã đăng nhập thông tin của mấy em xong bây giờ mình có thể kiểm tra lại thì mình có thể dùng số chứng minh của mình để mình vào mình kiểm tra lại thông tin